bắt cua chung với là timmy với là anh vịt đó bọn mình chính là bộ ba bá đạo thì hôm nay ờ, bọn mình sẽ chơi cái map này mình thấy cái map này cực kỳ dễ thương luôn anh em ơi bảy sắc cầu vòng con thỏ nè con mèo nè trời ơi dễ thương gì đâu á trời ok chúng ta bắt đầu vào video thế nào Ok, dạ, dạ, dạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một thử thách là nhảy từ độ cao ở 1 tỷ block xuống. À, <laughs> nãy em, đâu đâu đâu. Oh my ờ. god. Ôi đeo nhiều cáo lấy can lấy lấy lấy lấy cá, lấy cá. lấy. Ủa có hả? Lấy cái can lấy can. Bắt tay nhận xác các bạn ơi. Ấy sao? Đánh tôi vô nhân quá. Tôi lấy cá mà. Lấy cá rồi, ok. Ở đây có cái giường nè ngủ đi. Em để hình như là cái cái cái chỗ này bạn này xây cơ bộ là hơi hơi bị kỳ công luôn trời. Cái này xây cơ bộ ờ, hơi bị khó luôn. À? Ok thôi lấy lấy lấy lấy lấy cả. Ủa chỗ này còn hũ này. Nhìn chóng mặt nó màu. Chóng mặt gì? nó đẹp ờ, bây giờ đây có hai đứa anh trai và đứa anh gái timmy qua trước đi ờ timmy <laughs> nhường cho timmy test test trước á ok ơ từ từ từ từ bình tĩnh thôi đừng đừng có chen chen là dạ. chết chắc đó cái này nguy hiểm nha coi chừng à tiếp mày sao bà dừng lại chứ vậy bà thấy tôi tôi đi lấy bà còn nhảy qua nữa bình tĩnh thôi tôi phải canh rồi ờ, ok ôi là con rồi timmy té nữa rồi ôi là con sao này ăn ngôi sao được được được ăn ăn ăn đi ăn nè ok dạ Timmy đang bốc cháy à? Timmy đang cháy như một ngọn lửa. <laughs> đẩy Timmy mà đẩy không được. <laughs> em sẽ tính cho Timmy ra về đâu mà đẩy luôn nữa. Rồi, nó tôi nhảy xuống rồi. Rồi tôi nhảy xuống luôn rồi. Ok. Lên nào. Ừ, rồi ok. Quá đơn giản. Ủa, ủa sao chỗ này nổ vậy? Không biết được. Tôi thấy hai bên đường một bên nổ một bên không anh là sao vậy? Để, để tôi, để tôi, Em không biết nữa. Ở ờ, giờ đi nào. Không nứt à. rồi, tôi đi anh mình đi bên này đi Phong ơi Dạ ok anh <laughs> Ôi trời cái gì em quay trở lại chỗ này nữa rồi ai không thể hai em bây giờ thương là tim biêu à tim mi bà đi đúng đi được tới bên này nè giờ sao thì đi thẳng luôn coi thử coi coi sao nhiều khi ai ờ, xuống được không coi coi coi cái chừng có quái vật á dạ Ôi chỗ này an toàn anh ơi Ờ xuống nữa à, ok ừ. xuống Em xuống này À ờ, ờ. Đây đây đây đây À xuống xuống Ô phải chui xuống dưới hả Dạ chui chui chui xuống dưới anh Ồ oh, à. ok Ok ok Ôi ôi xuống con vãi Oh my god Cái chỗ này bắt cua hả Bắt cua bắt cua tiếp bắt cua tiếp Ui xuống Ui trời nhìn cái hố mà Chạy từ từ nha từ từ nha từng người nhảy một nha trời mình mình đang nhảy né ổng rồi mấy okay, người okay. nhảy trúng ổng rồi. Đừng đừng đừng đừng đừng nhảy, đừng nhảy. Thầy thầy anh đừng có thằng trước thì đừng nhảy nha, không hai người. À, <laughs> không. Mà Timmy mà không chịu nhảy nhưng mà không bà nãy em thấy bà nhảy đều đều đều đều giờ Timmy phải dừng lại. Từ từ ơi. Hả? Lâu lâu lâu lâu lâu vô lâu vô. Từ từ để Phong để Phong từ từ. Rồi em qua đây nè. Rồi, đây mấy ngôi sao rồi nãy Ô, Ôi Đây còn một cái bàn con gì đây con gì xinh vậy Sao sai à Ủa té nè em em thấy bà còn đứng trên đó kìa anh Bà đứng trên đó té gì Ồ rồi giờ sao tôi bị kẹt cái đây luôn rồi nè mấy ba Nhảy, nhảy qua Nhảy nhảy tưng tưng tưng tưng luôn tưng tưng tưng nhảy nha cách cách liên tục luôn tại cái này nó nó hay a nó hay bị dính lắm hả Không phải tin được À no Rồi xong Là nó nhảy liên tục hả nhảy liên tục hả nhảy liên tục kiểu Em bị chôn vùi dưới đây rồi anh ơi Ừ rồi xong chết luôn Nó nó được kẹt rồi anh rồi Anh là đâu tôi cái anh, anh bịt chỉ coi cái đầu thôi còn cái đầu thôi Ừ qua được rồi, vậy yeah, em ăn được ngôi sao rồi Chết tiếp thôi Đồ sáng cho cần Cố lên Timmy, cố lên, cố lên Chút xíu thôi, chút xíu thôi, chút xíu thôi Ờ, hay quá Timmy qua được rồi Ok Sao lại nhìn tới vậy Cố lên Vịt đây Ôi trời ơi gần tới mà lại té Oh no anh vịt xui quá ừ. Nè Mr vịt gà từ từ đây từ từ không nhảy xuống mà lắm có con gà cho anh con gà cho cho cho cho, cho nó cắn anh đi em ok ok lại nè đó lại lại lại lại qua đây về đây nhảy đi nhảy đi nhảy đi rồi xong rồi xong rồi tiếp tiếp tiếp no rồi xong quá ơi nhảy nhảy mỗi lần học luôn bẻ block à <laughs> ok tiếp tục đây ok ok qua nè à, Mr. Dịch đã nhảy qua được rồi nha mấy bạn Mình không nói với mấy bạn là Mr. Dịch ăn gian đâu Vậy có là ai trời tôi chơi bình thường Ai chết đâu rồi à. Qua nè đó Ai đô trời ơi cái kính này em bị ảo rồi Ăn ngôi sao Ừ sao đâu Ủa đây đây là nước à hay gì Bơi lên bơi lên bơi lên Trời vừa thác à Ờ ờ đang bơi à Ồ ok đây đây đây ờ cái này có ba cây rồi anh này có gì ạ chả gì ở mới ba rương không ơi ủa không biết à, em nghĩ là phải có phần thưởng hay gì trong đó chứ chả xuống cuối ơi chả xuống cuối ơi không có gì hết ủa kìa xuống đây đã ở dưới này còn nè lại là ngôi sao cho em ngồi với giờ anh vịt ăn hết rồi à, ok rồi ở, ở, ở, dạ, à. giờ ở đây có nhiều cửa vậy mấy ông phải đợi tôi đi qua xong rồi mấy ông có gì mở cửa cho tôi nha ủa cửa này qua được nè cửa qua được nè ok cửa bên này bạn này làm lộ liễu á Mấy, ờ, ờ cái, cái, cái cho cái cho bị lộ, cái cho bị lộ rồi Giống như bị lộ vậy Kiểu kiểu như cái đã nhìn được trước là trước có cái lỗ Ok, à, cho đấy, okay. cho đấy phê một phê tí Không ăn sao, không sao Rồi xong rồi cái đi ăn rồi Ủa Để chúng <laughs> ăn sao đi À hay là như ở đây là nếu mà nó lắc này mày dừng làm có mấy cái mà để có thể ờ, Sao, sao, sao, coi cái chỗ này bị lệch ta Ờ Nhiều khi là tìm mà mình mình mình phải tìm à, ra cần gạt anh chỗ này cái tôi tôi là à, no ôi em bị rơi dưới đâu nè ờ, ờ, dưới đây à ở đây có cần gạt nè ờ. à, cái à, ok ok ok à có cái lương chứa cần gạt à ok một cái đi tăng tắt quá thôi quá nào dạ. ăn sao nè ôi nhiều lương đây trong lương bây giờ rồi à, đâu đâu ôi chơi giấu nữa <laughs> ông này chơi giấu nữa đây đây đây chỗ mà dấu cần gạt nha hấp dẫn không thể tin bữa này ủa cái này mình mình cần qua địa ngục không tôi nhường tôi nhường ngôi sao nè tôi nhường ngôi sao nè cái này chắc là nó bắt mình phải qua địa ngục hay sao nè ăn ngôi sao đi ngôi sao đâu à, thôi ngôi sao không ơi đó rồi ăn đi rồi giờ mình phải kiếm cái gì hay là phải qua địa ngục nè ơi bên đây có cửa nè ủa không phải cái cửa này ra ngoài nè cửa đi ra ngoài chị ơi em không biết nữa ủa khó hiểu vậy hay là qua đi qua địa ngục thử xuống địa ngục xuống địa ngục, uh. xuống địa ngục đi ok mình sẽ xuống địa ngục các bạn ủa, ủa ở, ở chỗ này nó có mũi khoan nè bên này bốn cái mũi khoan này ủa bắt mình khoan gì vậy ờ. Ủa cái này làm gì ta Rồi rồi mình đi về đi đi về đi đi về đi Ủa về làm gì Rồi vô đây Ờ về chứ về chứ À Đồ đây thịt về kìa Giờ tôi nghĩ là cứ khoan cái tường đi qua thôi Trời, dạ. <laughs> Trời ơi chân gian vậy Bye Ờ giờ là, luôn giờ là mình mình lấy xe hả? Có em thấy có đường dây ờ, nè. Phải có xe, xe đây à? À xe nè anh. À, lấy xe đi. Đây chạy xe đi. Ồ wow wow. Ôi giật kìa giật kìa trời giật kìa. Oh no no no no ủa quá giật quá trời luôn anh ơi ờ đi đi đi ôi giật giật giật giật kìa ôi bạn ơi mình mình đang mình đang đi à mình đang đi xe à có kiếm nè có kiếm nè tôi như quá giật quá trời vậy gì đó ôi ôi ôi ôi rồi ghét được mày qua qua đây ok bây giờ oh nó đặt em chết luôn rồi dùng dùng dùng skill dùng skill dùng skill mấy con này đánh đau quá ta ôi ờ ờ ở mọi tôi cũng vậy nè giờ tôi phải vô tôi lưu lại trời ơi tôi hầu đầu rồi không sao không sao không sao mình mình quay trở lại mình lấy cái đang làm phải cày lấy cái, cái mũi khoan luôn ủa tại sao lấy mũi khoan vậy là vì mình rớt ở kia rồi ủa gì kỳ vậy khó hiểu vậy oh no Ê, để, tôi lấy tôi lấy mũi khoan cho đây lấy lấy lấy mấy, mấy con này nó nó đánh xa quá anh ơi ủa đánh xa mà, mà chỉ còn hai cái thôi nha hai cái mũi khoan thôi nha ủa vậy là sao khó hiểu vậy em còn cái nè em em em lụm lại được rồi ôi rồi rồi lụm ơi lụm ơi mấy con này đánh sao quá à ôi đứng từ sau mình đánh nó đi ai đánh sai đi cho cho tôi ờ, cho tôi cái ờ, mũi khoan đi nè nè trời chết liên tục chết liên tục luôn ủa sao anh anh không lưu để hồi sinh anh vịnh quên quên quên không lưu quên lưu ờ, đánh à. xa thiệt chứ đóng, đóng đóng cửa hàng rào đi đóng cửa hàng rào đi sợ nó nó, nó đánh xa lắm luôn á ờ không tin được luôn á là nó cứ giết tôi hoài ôi mà mấy con này khỏe quá à nó mình đánh nó hoài nó không chết vậy giờ làm sao đây Dạ, dạ, dạ. Chàng <laughs> Giang Bà tính đục tường mà qua Timmy Giang gian kìa anh Ờ Timmy Giang gian lại Ôi kim cương kìa à? Ok thôi các bạn ơi chắc giờ bọn mình bọn mình chịu thua rồi bọn mình phải ờ, gian. Giang Hay vũ Ok chú ơi sao quá? Ờ, đặt đặt, cần gạt chỗ nào đặt bậy bạ ở đây này đây này đây này, dưới dưới đây dưới đây đặt ở dưới cái cái cái lỗ này nè mình dưới đây nè Nào. đây dưới cái lỗ này nè Ê, tôi, tôi ra cái đã, cho tôi ra cái đã Wow, <laughs> giờ quá còn nhiều hơn nữa Oh no, no, no, no Oh no Rồi Rồi xong Em quay lại về chỗ cũ luôn rồi Ờ, tôi quay về chỗ này rồi Lên, lên, lên luôn kiếm, lên luôn kiếm rồi, lên luôn kiếm rồi Có cái dưỡng này không? Ôi, con này Con này đập một phát là chết liền anh ơi Con này đập một phát là chết à Đất kiếm rồi, đất kiếm rồi, đất kiếm rồi ờ, Mình hiểu là hãy dụ rồi mấy bạn Ờ, từ từ từ từ, mình quay trở lại, mình lấy kiếm á. Dụ chúa ra cửa, dụ chúa ra cửa ấy, xong mình đánh Lấy kiếm, lấy kiếm, lấy kiếm Ôi trời ơi con ấy nó bắn tôi Cầm kiếm cầm kiếm ông dụ ra cửa đấy Đứng lửa cái chỗ ngoài cửa đó Này thì đánh này Sao mà bắn tôi Đứng ngoài này đánh này Đó như này này nó chết à các bạn thấy không hay không Quá thông minh luôn Rồi chết chắc Ừ chết rồi Ôi bà Timmy Oh no bà mi trang vàng bà mi chơi hai vụ rồi bà mi bà chờ em em em em với anh à, đang đánh gói bà qua bà lấy ok để em lấy Ở ờ, cái huân chương này <laughs> ok từ từ đây đây ra bây giờ ôi từ từ đấy từ từ hả cái cái khoan đâu khoan khoan đâu khoan đâu phòng khoan đâu phòng khoan đâu không không không có anh ơi ở đây đây này anh bên đây nè tim tim làm rơi quá trời nè đi đi vứt vứt khoan vứt sao anh vứt vứt khoan giờ đây ok mày khoan nè đó giờ bây giờ đập chết tim ok giờ bây giờ bây giờ khoan khoan khoan lục lục khoan lục khoan ok để em khoan lụm ủa mà timmy ủa timmy sao biết nghiêm vậy ok rồi em làm được khoan rồi giờ làm gì anh đó ok đó bây giờ mình sẽ chúng ta chúng ta sẽ ờ, lấp cửa lại đó, ờ. ờ, lấp cửa lại như này xong rồi đặt hai block lên trên này <laughs> bám bên đây nè <laughs> <laughs> không thành công rồi Ok thì à, cảm ơn anh em đã xem video này Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên qua kênh của anh Mr. Việt và Timmy để subscribe ủng hộ cho hai người bạn của mình nha Ok và tạm biệt các bạn Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau Bye bye Bye bye